Kiết rồi có nghe Minh Thư đang nấu muốn nha đang cả nhà rồi ờ, Minh Thư xin chào cả nhà nha mình đi quay lại với Minh Thư Minh Thư đang nấu nha cả nhà à, Minh Thư dở đây nè Ồ, rồi giận dẫn quá Wow Minh Thư lấy cái muỗng của tụi có thao Minh Thư bỏ xuống bỏ xuống rồi Minh Thư sẽ lấy cái muỗng của thao nha Minh Thư sẽ quậy lên đúng rồi hấp dẫn quá cả nhà nên tôi sẽ gọi lên quá trời cả nhà hấp dẫn gì đâu gọi lên coi múc lên coi wow. rồi đều lên rất là hấp dẫn quá mọi người ơi rất tuyệt vời ô oh, mình thường đổ hết cái bọc đường rồi cả nhà nghe oh, rất là ngon ô oh. ừ. Ờ, Đây là nha đam nghe tập 2 nha của muốn nấu nha đam nha tập 1 của chúng ta có xem cái nguyên liệu và cái, ờ, cái cách làm để lấy nguyên liệu tập 2 chúng ta nấu chín nha nha đam chín ngon và thanh khiết bổ dưỡng tốt nhất cho mùa hè nha cho mình nấu lên cho sôi rồi mình chờ nguội đi ở nhà nếu ai yêu thích Minh Thư thì xin cho một like và một lượt nha vào kênh Minh Baro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương à, và chia sẻ cho một like bấm cho một lượt đăng ký sẽ không hoàn toàn sẽ không mất phí chúng ta sẽ được xem video mới nhất hàng ngày của Minh Thư nha chào kênh của Minh baro Bình Dương hoàn toàn không mất phí hoàn toàn miễn phí nha wow, quá là ngon giờ nó đã chín rồi chút xíu nữa mình tôi sẽ đổ ra thao và chờ nguội sẽ đóng chai và uống dần dần trong mùi dịch nha món cay đam đường phèo rất là ngon và đường cát hai món kết hợp với nhau là rất là ngon ừ, và hấp dẫn lắm đó nha người ai có nhu cầu hoặc là yêu cầu những món ăn ngon bài hát minh thư sẽ hát với nhạc thiếu nhi nha kết hợp với minh nguyễn sát nhạc người lớn nha à, món ngon cả nhà comment xuống bên dưới bình luận thì minh thư sẽ kết hợp với ekip sẽ làm món ăn ngon nhất để cho chúng ta thưởng thức vui trong mùa dịch nha và trong video này có gì thiếu sót mong cả nhà và đại gia đình thông cảm cho Minh Thư nha Vâng, wow, cảm ơn Minh Thư chuẩn bị sẽ vào lớp 1 rồi đó nha Nhưng mà Minh Thư rất là đảm đang Nói bữa nay là Minh Thư sẽ vào lớp 1 chính thức chắc học online quá Vì dịch bệnh của tâm dịch Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh Và các tỉnh lân cận rất là nặng nề nhất của khu vực phía phía Nam ừ. Ngon, ngon không? Ngon ừ. Quay bên đây nè, nồi ừ, ừ. Đứng lên chín rồi nha cả nhà yeah. thôi bắt đầu nêm nếm nè cực kỳ nghe cả nhà ơi chín chưa thử nêm coi ngon không oh. Mm. Oh, rất ngon rất là dừa ừ, mình bỏ qua bên à, cái muỗng bên cái cà này đi rồi sẽ sẽ vân đổ lên nha ừ. rồi tôi sẽ vươn đổ lên nha tôi sẽ nấu chín xong rồi mình sẽ đổ lên đổ đổ ra thao như cái nhà rất là tuyệt vời để mình xuống đổ hết xuống đổ hết xuống đổ hết xuống cào lên Ô, nhà đàm rất là ngọt thấp thấp xuống rồi, rồi bỏ lên đi ừ, đó là ngọt này. ông anh rồi tôi lấy à, cái à, cái giá vậy với cái thao lên coi nhẹ nhẹ thì nó đổ ngay cái nhà luôn ngon quá ông anh quậy nhẹ nhàng lên nha không được nha oh. nó rất là đầy rồi đó oh. hấp dẫn quá thôi múc lên một muỗng cho nam tôi ngon oh đúng rồi oh quá còn ngon thành thiệt wow đã ừ, ngon thiệt, nha vời. rất là ngon luôn rất tuyệt vời nó ngọt ngọt ừ. nè còn ờ, có vị chua chua chát ừ. nữa rất là ngon thanh mát với đường phèn hòa quyện với đường cát trắng tinh trắng đúng không đúng rồi rất là ngon nha cái nhà yêu dấu nha ừ. nghe nha đam của nhà trồng à, rất là tinh khiết không sợ bị quá chắc cả các loại nghe cả nhà ừ. đúng rồi mời cả ừ. nhà ừ. uống ừ. rất là tuyệt vời rất là ngon ha ừ, nhà đam không có tên nhà đang mua ở ngoài sợ lãng tạp chất này kia quá chất chứ còn ở nhà thì rất là tuyệt vời đúng rồi nha ừ, đam ở ừ. nhà luôn luôn tưới ừ. đầy đủ cho nó ừ. ngon lành cành đào rất là tuyệt Wow, rất tuyệt vời nha cả nhà. Ừ, ngon lắm. Phải từ từ. Rồi, Thư giờ bắt đầu Thư quay qua Thư lấy ly nha. Thư sẽ múc vô ly và Thư uống mời cả nhà và đại gia đình và các thầy cô giáo uống thử nha. Ui, rất ngon. Ừ, Thư quậy lên đi, quậy lên nó có nha đam nữa mình múc cho nó ngon. nha Đó, nha đam, nha đam. Ok đi múc đi múc ở dưới gì nè ừ. là ngon nha mọi người thôi thì lấy một ít thôi không cần lấy nhiều ừ, hấp dẫn quá múc đại vô nước lên đi rất hấp dẫn oh. thứ Năng lên mời cả nhà uống nha Mời cả nhà uống nha, Mời cả gia đình và cả nhà uống nha ừ. Ô, ngon ngon, ngon, thanh thanh, mát mát Tuyệt vời quá đi Rồi, thế mời cả nhà uống thêm miếng nữa lên nè Múc muỗng lên Ô. Mời cả nhà uống Nha, nha đam Nha ừ. Quá ngon Rồi, thứ quay ra đây chút coi Thư quay ra đây, thêm mới, thêm mới quay nha wow, rất tuyệt vời hay sao rồi xin mời các bạn uống coi mời các bạn uống oh, các lon màu xuống đi rất là giỡn nhìn cái quậy lên đã quá luôn oh, quá đã hmm. Hmm. rồi mời các bạn và mọi người uống nha mời các bạn vâng. và, lại gia đình uống rồi, rất con giáo rồi tuyệt vời yeah hành động coi rất tuyệt số 1 ừ. ừ. rất là ngon đúng rồi chứ. quá ừ. thơm quá thơm luôn ừ. ơi là ngon thôi ta uống thêm một muỗng để, kết thúc video nha à, đúng rồi để kết thúc video hôm nay mời à, các bạn và các thầy cô giáo cùng mình minh thư uống nha ừ. rồi xin mời cạn ly yeah bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình video món ăn hôm nay thuộc về nha đam đường phèn nha cả nhà rất là ngon nha nha đam đường phèn và những thiếu sót gì mong cả nhà và đại dành thông cảm nha ừ. và nhớ like và à, sạc like và đăng ký cho một lượt những người bạn nào đăng ký thành công hãy nhìn dưới video đăng ký thành công sẽ nhận được clip mới nhất hàng ngày nha Đúng những rồi, những MV âm nhạc và clip ẩm thực hoàn Đúng toàn miễn phí nha không tốn phí tốn phí chút dạ. nào bye bye và hẹn gặp lại bye. see you